năng cực là tính năng khóa ra khi gió thổi làm tắt lửa. Đây sẽ bật hết cả ba bếp lên.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 để sử dụng pin pin sạc đó, chúng ta kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc nó cũng ngắn thôi nên nó sẽ không có lắp vừa vào được vì thế để tăng chiều dài cho pin pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong của đầu lò xo lên cho chúng ta móc vào cái cực ờ, dương của pin pin khi giao cho các bạn chúng làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm là chúng ta ở đầu cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nó có hình một cái ký tự cục pin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 cũng như là kèm cho các bạn một cặp kiềm dự phòng để chúng ta có thể thoải mái ờ, sử dụng chung cũng như là nhân đôi thời gian sử dụng lên vì bếp có cái kiềm của zin của nó sử dụng được khoảng từ 3 cho đến uh, từ 5 từ 5 đến 6 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng của nó lên thành 8 đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng chúng ta có bị hư hỏng thì chúng tôi cũng có đồ để thay nữa thì trên đây tôi vừa test cho các bạn xem hai cái tính năng của bếp là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa và cho các bạn xem pin sạc thì bếp này nó là dòng bếp cao cấp nên nó cũng tích hợp những chức năng khác giúp cho các bạn có thể nấu nướng tôi sẽ test cho các bạn xem luôn ở bếp bên phía tay à, phải của tôi thì bếp nó có chức năng nấu nước sôi chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo đây cái hình nấm nước là chức năng nấu nước sôi nè đối với chức năng nấu nước sôi này khi mà các bạn sử dụng thì nước trong nồi nó sôi lên 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ga luôn để giết chết hết vi khuẩn tại vì à, vi khuẩn nó, nó cần phải ở trong nước sôi 5 phút thì mới thật sự là chết hẳn được cái đó là theo khảo sát của y tế nên khi mà các bạn đun nấu nước sôi thì chúng ta nên sử dụng chức năng chức năng này ngoài ra chúng ta cũng có thể đề phòng trường hợp của chúng ta nấu nước sôi mà chúng ta quên tắt á, thì các bạn cũng có thể yên tâm các bạn nhấn vào nút chức năng này thì nước sôi lên 5 phút sau thì bếp sẽ tắt tự động tắt chúng ta chúng ta có thể yên tâm hơn cũng như là bếp có chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo đây hình tô cơm là là chức năng nấu cơm ở dưới và chức năng ở trên là chức năng nấu cháo đối với chức năng nấu cơm á, thì à, các bạn nên sử dụng à, cái nồi có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nấu ngon nhất tại vì ờ, nếu ở bên Nhật á, thì họ sẽ dùng loại nồi có giá là hơn 3 triệu và loại nồi đó là dành riêng cho bếp ga nhưng mà chỉ có ở bên Nhật ờ, bạn người ta mới xài thôi còn nếu ở Việt Nam thì họ sẽ từ Việt Nam thì chúng ta nên sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nó cao nhất ở đây thì tôi đang chọn chức năng nấu nước sôi để thử cho các bạn xem còn ở bên phía tay trái của tôi thì nó có chức năng ờ, rang và chức năng chọn nhiệt độ chiên có hình số 3 ở trên đây là chức năng rang đây như tôi đã giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh đáy nồi này nó mà tiếp xúc với đáy nồi mà có nhiệt độ là 250 độ trở lên thì nó sẽ khóa ga để cho an toàn vì thế khi mà chúng ta rang những rang những loại thực phẩm khô mà cần nhiệt độ cao á, trên 250 độ thì chúng ta bật bật bếp lên chúng ta bấm dưới lúc này trong vòng 3 giây cho nó sáng đèn lên một kêu một tiếng bíp thì que cảm biến của bếp bên đây nó sẽ tự động tăng cái mức chịu gia hạn của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái ra những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài còn bên đây là chức năng chọn nhiệt độ chiên đi đối với chức năng này nó có ba cái con nhiệt số nhiệt độ là 160 180 và 200 độ C thì khi mà các bạn chiên thực phẩm chúng ta chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái vị trí nhiệt độ mà chúng ta cho là phù hợp với thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp sẽ bảo lưu ở cái nhiệt độ đó chứ chúng ta chiên đồ ăn vừa ở một cái nhiệt độ ổn định đồ ăn nó ngon nó giòn hơn và không có bị cháy khét ngoài ra nếu như các bạn sử dụng bếp nướng thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên không nên để tảng lớn đồ ăn vào mà chúng ta nên cắt đồ ăn nó vừa vặn ra sắp đều vào vị nướng và tưới một ít nước vào khay nướng đây để khi mà chúng ta nấu nướng hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm của chúng ta nó sẽ không có bị khô cứng và chúng ta cũng có thể dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn sau khi mà sử dụng nữa cũng như đó nếu như các bạn gặp vấn đề về cái lượng tiết luga không có ổn định làm cho lửa chúng ta nó bị nóng nướng khi mà bị đỏ à, khi, khi, khi chúng ta lửa, lửa chúng ta nó bị đỏ khi mà chúng ta nấu nướng thì chúng tôi có bán kèm cho các bạn một cái van namelus cái van ga namelus như thế này chúng tôi bán hỗ trợ các bạn là 130.000 đó là giá hỗ trợ các bạn sử dụng vì ở những nơi khác đó, họ sẽ bán là 160.000 và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà thực chất không phải nó chỉ là sản phẩm hợp tác sản khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản hoặc là các nước châu Âu mà thôi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 ngoài ra vì bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp để mình có thể nấu nướng những món ăn và chúng ta có thể dự đoán trước cái thời gian chính của nó thì chúng tôi cũng có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá đang bán là 80.000 một chiếc cái thiết bị này á thì ờ, để sử dụng thì rất là đơn giản các bạn chỉ việc ờ, lấy dây sạc cắm vào bếp rồi cắm vào thiết bị hẹn giờ này thôi sau đó chúng ta cắm vào ờ, ổ điện để sử dụng sau khi bếp nó sử dụng đợi một lát thì bước thực hiện chức năng ờ, nấu nước sôi thành công tôi sẽ thử cho các bạn xem ờ, cái thiết bị hẹn giờ này chức năng nấu nước sôi của tôi đã thực hiện thành công bếp đắp máy ra sau khi nước sôi 5 phút dù công tắc vẫn còn đang mở đây thì để thực hiện chức năng hẹn giờ của thiết bị hẹn giờ này á thì cái này các bạn có thể tăng chỉnh tối đa lên cho nó là được 90 phút ở đây tôi sẽ để về mức nhỏ nhất là một phút thôi để thử các bạn bật bếp lên bước cuối cùng là chúng ta bật à, lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa